Xin chào các bạn, mình là Si Mai Chao đây Chúc tất cả các bạn một ngày vui vẻ You came with gần 6 giờ 5 giờ rưỡi mình cho cá mình ăn à, trùng huyết đông lạnh thì nó có những cái hạt bụi li ti nhỏ các bạn sẽ thấy ha Đấy. Thì, à, khi mà lên cái mình đang xài sử dụng iPhone cho nên là màn hình bị ám xanh Đấy, các bạn thấy không chó mình hiện nay là được cái bể này mình set up là được 15 ngày nhiệt độ lúc nào nó cũng phải tầm 31 độ 31 độ à, độ cá lúc nào cũng tầm đó Đấy, sưởi sữa mình bật ban ngày thì à, mình bắt sưởi ban đêm thì mình bật sưởi à, nước rất là trong cá bữa nay rất là mập ú rồi à, có thêm một chú ông tiên với chín chú cá chín chú cá nhĩa mình mình không có mình chỉ có thay nước nhưng mình không không có kỳ cọ bãi không có kỳ cọ bãi luôn tại vì à, mình có một cái trợ thủ đắc lực là anh cá tỳ bà tỳ bà vàng dạ. còn được gọi là cá lau kiến vàng dạ. dạ. rồi thêm một cái à, chức năng nữa để cho cho các bạn xem nha chức năng của mình nha một chức năng nữa mà nó giữ cho cái hệ thống của mình nó à, hệ thống lọc của mình lúc nào nó cũng sạch sẽ nó cũng trong vắt không đóng rong không có đóng uh, ờ, cảo nâu mà cũng không có đóng rong à, xanh hay là gì hết để ảnh hưởng tới cá bể cái bể cá ảnh hưởng tới cá ảnh hưởng tới mắt con mắt mình nhìn Đấy. nhìn vô cái bể mình rất là thích ha là một cái một cái chức năng này đây cái chức năng của mình đây ha, các bạn biết rồi ha đó là đèn UV đó khi mà mình lắp đặt đèn UV thì mình phải che chắn kỹ càng đó. mình nhớ cho bạn nghe thì tới đây mình là che chắn kỹ càng đó cho cái này cái đèn nó không hắt ra ngoài được đó. khi mà con của mình nó đi ngang này nè nó đi tới chỗ này nó không có nhìn vô thì thêm một cái chức năng nữa là ừ, đá đồng rủ đó lồng vũ mà của mình cái loại này sao nó nổi nè đá mà nó nổi đá mà nổi Đấy, nó cái bằng đá lồng vũ nhờ cái chức năng này mà nước của mình nó sạch sạch luôn mà sạch luôn và mình lúc nào mình cũng không có quên cái vụ mà mình ghi lại cái ngày cái ngày mình setup đầu tiên đấy là có nghĩa là mình ghi lại cái ngày mình mình cho nó mình cho nó có cái men vi sinh cái men vi sinh mình thường, bình thường hay xài là men vi sinh của thì à, men vi sinh mình hay xài mình giới thiệu cho các bạn lúc trước rồi đó, đó. hoa lê Đấy, men vi sinh hoa lê xin lỗi nha mình vừa quên men vi sinh hoa lê rồi khi đúng à, tới tháng 1 à, một tây tháng 8 thì mình bắt buộc mình sẽ chăm thêm men vi sinh và trước khi mình chăm men vi sinh mấy bạn tắt đèn đi ha Đấy thắt đèn đi để để cho nó không ảnh hưởng không ảnh hưởng tới men vi không ảnh hưởng tới men vi sinh không ảnh hưởng gì đó thì tùy theo mỗi người có mỗi người sợ nó mở đèn như vậy nó sẽ giết vi sinh ha nếu bạn sợ thì các bạn có thể là tắt tắt đi chức năng đó, đó các bạn sẽ không sợ nữa rồi sau khi à, à, uh, 6 tiếng sau 6 tiếng sau hoặc là 7 tiếng sau gì đó thì các bạn mở lên đó, cho nó diệt rong rêu Đấy. các bạn cho nó diệt rong rêu nó không bao giờ đóng rong bể mình nó không đóng rong à, rong gì thì có chỉ có rong rong xanh là kêu mấy bạn thường hay là rong xanh nè với lại là à, tảo nâu mà chỉ có hai loại đó thôi rong xanh có nghĩa là tảo tảo xanh đó nó sẽ làm cho cái bể của mình nó bị mất thẩm mỹ mất thẩm mỹ đi mình nhìn nó không có được đẹp đó thì nó cũng được đẹp thôi nhưng mà mình phải làm sao cho cái bể mình nó đẹp nó trong để mình ngắm cá chứ không có cái gì gọi là hay ho và hơn thua trong đây hết không hay thì cái những cái gì tôi làm đâu đây ra hay ho gì thì trong này tôi cũng đã nói trong cái hợp lọc đầu tiên cũng nó đã để những vật liệu gì luôn rồi ha mình có được cái kinh nghiệm mình có được cái ngày hôm nay là do mình học học được những anh bạn những người bạn ở ngoài đời rồi những ông anh ở trên youtube hoặc là những trang mạng về diễn đàn cái dĩa Đấy, mình có những kinh nghiệm để cho lúc cái bể mình lúc nào nó cũng xanh xanh mướt xanh thôi xin lỗi trong queo hết trong như mắt mèo nữa nhìn thích này cái này khoảng chừng những hạt bụi nhỏ li ti này khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau là nó nó lọc hết trơn luôn nó lọc lên đó trên đó là coi như là ok luôn nó bể nó trong quách rồi mà đặc biệt của mình là ban đêm ban đêm mình tập cho nó mình không chạy lọc nha mình không chạy lọc mình thiết lập cho nó từ 6 giờ đó. từ 6 giờ sáng cho tới 10 giờ khuya là mình chạy chạy lọc liên tục khi mà tới 10 giờ khuya thì 10 giờ tối đó còn năm 10 giờ tối mình tắt tắt luôn là cho nó cho nó quen đi cái dòng nó không nó không có dòng nước chảy nó quen nếu ban ngày lỡ mà mình đi đâu đó đi đâu một hai ngày đi công tác hay đi đâu hay đi làm việc hay đi chơi gì đó thì nó sẽ không có bị sốc nước không có bị một cái gì đó gọi là cúp điện hay là gì đó bạn không đó, mình mua thêm là cái à, mình mua thêm cái cái sữa cái à, sủi oxy mà có thủy tinh đó nè để để để dành mà khi nó nó sủi lên nó không bị nó không bị bong bóng các bạn thấy không đó. Đó. ban đêm thì nếu mình tắt thì mình phải cung cấp cung cấp uh, oxy cho nó cung cấp oxy cho nó thì cái này là 10 uh, 11 cá thể 11 cá thể thì nó nó cần một cái lượng oxy tuyệt đối Đi, nếu mà để lâu quá tới 8 tiếng đồng hồ nếu mà không cung cấp cho nó thì coi như thua à, Ờ, cá bị ờ, thiếu oxy trầm trọng cá sẽ chết nếu mình cung cấp oxy đầy đủ thì mà cá nó sẽ không chết ha à. rồi video của mình hôm nay ờ, mình nói về vấn đề là 15 ngày trong 15 ngày qua là mình không có kỳ cọ bể các bạn rồi. chúc các bạn một ngày vui vẻ và hẹn gặp các bạn trong những video kế tiếp xin chào tạm biệt